thì trước khi mình vào nhận định cho anh em á, thì cái trận trong cái trận thằng Thái Lan mình cho anh em cực kỳ nhiều mã kèo nhưng mà trong cái trận thù của thằng Singapore này mình chỉ cho anh em một hai mã kèo để anh em tham khảo và đầu tư thôi. Thì anh em thấy trước đó mình có nhận định cho anh em thêm hai trận nữa thì anh em thấy trong hai trận này mình cho anh em chủ yếu là cái mã kèo gốc thì anh em thấy trong gần về cuối mùa giải mình đã nói với anh em trên rất là nhiều video chứ không phải chỉ riêng một video này. Mình nói với anh em là những cái mã kèo mà mình đưa ra cho anh em trong cuối mùa giải này chủ yếu là anh em đánh những mã kèo phụ còn những mã kèo chính nhà cái nó đang tồn tích để nó bịp anh em thì bởi vậy anh em nên hiểu cái vấn đề là anh em chơi ngoài quả thầu quả cò rất là khó cho anh em để anh em có thể đầu tư những mã kèo gốc quả kèo thẻ giống như mã kèo phụ hoặc là rung hoặc là có thể chờ hạ kèo thì anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh trước trận đấu và đánh trước trận đấu 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ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 trực tiếp 24 trên 24 để anh em có thể có một cái cách chơi hiệu quả nhất thì mình cũng chủ yếu muốn anh em vào nhóm để đưa cho anh em những cái mã kèo ăn để anh em có thể có một cái lợi nhuận nào đó nhất định chứ anh em chơi ngoài qua thầu qua cò mình cũng biết anh em đang thua tha ở ngoài rất là nhiều anh em mới về nhắn tin cho mình thì bởi vậy mình khuyên anh em một khi anh em đã nhắn tin liên hệ cho mình thì anh em cần phải biết có vấn đề là anh em cần phải có hai điều kiện một là anh em có tài khoản ngân hàng hai là anh em có vốn để anh em có thể đăng ký trang anh em nạp vào đó để anh em chơi chứ không phải anh em chỉ vào nhóm anh em lấy kèo anh em đem ra ngoài anh em đánh ở trong nhóm mình không khuyến khích anh em vào để lấy kèo đánh mình chỉ khuyến khích những anh em nào mà biết thời thế để anh em đăng ký trang anh em chơi một cái cách hiệu quả và anh em đầu tư có lại chứ anh em ra ngoài anh em đánh à, anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu mà trong khi đó mình cho anh em mã gốc mã thẻ trong khi đó hai mã gốc mã thẻ ăn mà trên dưới tài xỉu anh em lại thua anh em nói ừ mình cho kèo anh em đem ra ngoài đánh toàn thua không ủa anh em có đánh được những cái mã kèo mà mình cho trước đó nữa hay không chứ anh em đánh trên dưới tài xỉu thì chắc ăn là trên dưới tài xỉu có lúc ăn lúc thua bóng đá trái bóng tròn và nhà cái nó bẹp thì anh em ăn thua thì cái chuyện đó ai mà biết được còn góc thẻ thì đã mình đã đảm bảo với anh em có thể ăn là anh em tất nhiên có thể ăn bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang chơi một cách hiệu quả nhất và kiếm về lợi nhuận nhiều nhất cho anh em luôn đó thì mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi anh em nào trùng máu với mình thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái thông tin mà mình để dưới phần bình luận cho anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái trận nhận định cho anh em cái trận giữa thằng U22 Lào và U22 Singapore diễn ra vào lúc 19 giờ vào tối thứ bảy là tối ngày mai ngày 6 tháng 5. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng của bảng B á, thì anh em thấy à, thằng Singapore đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng sau hai vòng đấu chưa có một điểm nào để thua 4 bàn thắng trong khi đó thằng Lào cũng vẫn là à, trong hai trận đấu chỉ âm 6 bàn thắng chưa có một điểm nào thì giống như thằng Lào á, là trong năm nào cũng như vậy nha anh em không có một sự khác biệt không có một sự nổi bật thằng Lào trong khi đó à, năm nào nó cũng là cái đội bóng lót đường để cho những ông lớn đi lên thôi giống như thằng Campuchia hồi lúc đó cũng vậy như nha anh em à, nhưng mà Campuchia giờ nó có một cái sự thay đổi cực kỳ lớn đó anh em thấy Campuchia hiện tại bây giờ đang đá rất là trái đá rất là hay trong khi đó Campuchia đang có một cái vị trí trên bảng xếp hạng rất là tốt đó thì anh em thấy nếu mà như vậy thì uh, trận đấu này thì thằng Singapore có thể thắng thằng Lào với một cái cách dễ dàng nhưng mà anh em đầu tư làm sao nó hiệu quả cho anh em mới là vấn đề nhiều khi hai thằng này nó thủ hòa hoặc là sơ hở là thằng sinh của bo bị thẻ đỏ nếu mà biết chắc là thằng sinh của bo có thể thắng nhưng mà nếu mà vào phút thứ 10, phút thứ 15 thằng sinh của bo bị thẻ đỏ rồi anh anh em say, anh em chơi ngoài anh em say sở tình hình kiểu sao. Cái đó mới là quan trọng. Trong nhóm trong trang thì sinh của bo bị thẻ đỏ mình sẽ say sở về cái mã kèo xỉu liền. Đó, say sở về cái mã kèo xỉu liền. Thì anh em tỷ lệ anh em qua kèo nó sẽ cao hơn bởi vậy mình mới khuyên anh em rất là nhiều mình nói cho anh em rất là nhiều video nhưng mà không anh em không có tiếp thu được cái câu chuyện mà mình đang nói cho anh em bởi vậy mình mới lên video nào mình cũng nói cho anh em anh em đã tiếp thu được thì anh em đâu có phải về nhắn tin cho mình nhắn tin xong anh em đòi xin kèo ra ngoài chơi ủa mình đã nói với anh em bao nhiêu bao nhiêu cái video ờ, bao nhiêu cái câu nói mà bao nhiêu phút mình đã nói trên video rồi đó mình sẽ tiến vào cái phần ờ, thành tích gần nhất của hai đội thì nói chung hai thằng này cũng vị trí cuối bảng xếp hạng thì nó không có cái gì để nổi bật hết đó nha anh em thì thằng lào thằng lào là cái thằng đứng top thứ 10 Đốp thứ 10 trên bảng xếp hạng à, Đông Nam Á Trong khi đó thằng cuối bảng xếp hạng Đông Nam Á là thằng Đông Timor ấy thằng à, Brunei Thì thằng Lào chỉ ăn được thằng Brunei với tỷ số 3-0 3-0 lượt đi 3-0 lượt về Thì thằng Lào này anh em nói nó không có cái thành tích gì về đáng để ca ngợi hết Trước đó nữa nó có quà thằng Singapore với tỷ số là không đều nè anh em có quà rồi nha còn bên phía thành tích bên Singapore thì anh em thấy thằng Lào chỉ ăn được thằng à, Brunei với tỷ số 3-0 Nhưng mà trong khi đó thằng Singapore ăn thằng Brunei tới cái tỷ số là 7-0 lận chứ không phải là 3-0 nữa nha anh em. Thì trước đó có quà thằng Lào với cái tỷ số là không đều nè, trước đó thắng thằng Philippines với cái tỷ số là 3-0 và thắng thằng Brunei 1-0. Thì còn trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy trong hai trận đối đầu gần nhất á thì cái trận đầu là hòa với cái tỷ số không đều trước thằng uh, Singapore. Thằng Singapore hòa với Lào là trong trận đấu 2019 còn ở trận đấu 2017 thì thằng Sinh Cubo có quà thằng Lào với cái tỷ số là ấy có thắng thằng Lào với cái tỷ số là 2-0. Đó thì anh em thấy thằng Sinh Cubo được đánh giá cao hơn thằng Lào rất là nhiều trong trận đấu này. Thì lứa của Sinh Cubo hiện tại cũng đang rất là hay nha anh em. Đó thì anh em thấy hai trận đối đầu gần nhất của hai thằng này là với cái một trận hòa và một trận thắng dành cho Singapore thì mình sẽ tiến vào cái trận thắng gần nhất của Singapore với cái tỷ số 2-0 cho anh em xem. Thì anh em thấy trong trận đó là thằng Shinkubo vào 11 phút là thằng Shinkubo có thể ghi được hai bàn thắng và đứng hình tới cuối trận thừa sức để cho thằng Shinkubo có thể nâng lên cái tỷ số 3-0 hoặc 4-0 nhưng mà thằng Shinkubo còn dưỡng sức để gặp những ông khác nữa thì anh em thấy đây trận đó Shinkubo ăn với tỷ số là 2-0 đâu rồi nó không có hiển thị trên cái bảng nhưng mà Shinkubo phải dưỡng sức đá với đội khác nó thừa sức để thằng Shinkubo có thể thắng với cách biệt 4 bàn đến 5 bàn đó anh em thấy chưa trong cái trận đó anh em phải hiểu cái vấn đề là nó ăn cách biệt hai bàn tại sao nó không ăn nữa là tại sao trận sau nó còn gặp những cái đội bóng khác chứ không phải là gặp chỉ riêng có thằng này không nếu mà nó ăn nó đã chắc chắn để đi vào vòng trong thì nó sẽ dưỡng sức để nó gặp đội bóng khác mạnh hơn thằng Lào này rất là nhiều bởi vậy anh em phải phân tích anh em phải hiểu rõ nó đá như thế nào anh em mới đầu tư được đó thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này cho anh em để anh em tham khảo luôn thì à, kèo trong nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là thằng Singapore chấp với cái mã kèo là 0.5 và tài xỉu 3 anh em thấy sao tại sao cái trận này tài xỉu nó lại ra với mã kèo cực kỳ cao như như vậy thì anh em thấy chưa cái mã kèo tài xỉu là 3 nhưng mà trong khi đó thằng Thái Lan với thằng Malai hai cái đội đó mới gọi là tâm huyết nhất trong cái trận đấu này nhưng mà tài xỉu chỉ có 2.5 thì nhà cái đang đánh vào tâm lý anh em ôi cái trận này chỉ có nổ xỉu là chắc ăn rồi ba kèo bà tài ba quá là ngon nằm xỉu thì tỷ lệ ăn quá là cao đó bởi vậy anh em nằm ba anh em mới chết anh em chỉ cần quýnh chờ kèo ra sân trong vòng 5 đến 10 phút á thì kèo nó sẽ tụt xuống 2.75 2.7 tài xỉu tụt xuống 2.75 đó anh em vào tài tỷ lệ mà nó nổ từ 31 đó 31 32 anh em thấy cái trận này nó sẽ nổ bằng thẳng trưng bừng thằng nào cũng muốn thằng nào cũng muốn vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng để đứng hết không có thằng nào muốn đứng ở cuối bảng xếp hạng để làm vị trí lót đường cho các câu lạc bộ các đội tuyển khác thì anh em thấy trong trận này nhà cái đang đánh vào tâm lý anh em anh em thấy cái mã tài xỉu 3 ai mà không đổ xô vào nằm xỉu trong trận này nhưng mà cái trận này nó sẽ nổ với cái tỷ số là 3-1 hoặc 3-2 hoặc là 4-0 luôn không chừng đó thì anh em nên đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo tài mà tài 2,75 nha nếu mà nó có rớt về cái mã tỷ số 21 anh em vẫn húp đó anh em nằm thêm cái mã kèo thằng ở ờ, sinh của chấp 0.5 nữa thì mình sẽ tiến vào mình chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này luôn nhưng mà anh em nên nhớ một cái vấn đề đây chỉ là nhận định cho anh em tham khảo còn tới cái phần chốt kèo mới là cái phần quan trọng tới cái phần mà lúc có đội hình chính thức ra sân hoặc là cái mã kèo chính xác thì lúc đó anh em mới biết được cái mã kèo nó có thơm hay không đây thì à, giống như một vài cái video trước mình nhận định cực kỳ nhiều mã kèo cho anh em anh em đầu tư anh em ăn full anh em không nói anh em đầu tư anh em thua một mã kèo thì anh em lên anh em nói ra xa bờ ra đảo trong khi đó một trận anh em ăn 4 năm mã kèo á sao anh em không vô anh em nói về bờ bắt ghe rồi về bờ đi xong anh em thua có một trận anh em lại lên anh em nói này nữa kia tôi chán anh em anh em ăn thì anh em chỉ biết câm cái mồm anh em lợi chứ anh em thua thì anh em chỉ lên anh em nói này nữa kia trong khi đó những đó thì anh em thấy trong những cái video trước mình cho anh em ăn rất là nhiều mã nói riêng tối hôm qua thôi tối hôm qua sau những cái mã kèo giống như Empoli nè Sevilla đó thì mình cho anh em ăn full cái mã kèo trong một trận ăn 4 năm cái mã kèo sau anh em không lên anh em bình luận một cái câu nào ừ anh em nói tối qua húp full đi cái trận thua này thì mình thấy anh em bình luận nhanh lắm vừa chưa kịp kết thúc trận đấu nữa là anh em đã vô bình luận video rồi đó thì anh em nên biết là trái bóng lăn mà mình trái bóng tròn mình không biết được trước kết quả đâu anh em đó nhiều khi tới phút 90 mà anh em vẫn ăn là cái chuyện bình thường Bởi vậy mình khuyên anh em Nên vô nhóm để anh em chơi anh em hiểu cái cách trong nhóm á, kèo nó đi như thế nào Còn trên video là chỉ là nhận định trước trận đấu cho anh em để anh em tham khảo thôi Chứ không phải là cho kèo để anh em chơi Anh em hiểu cái vấn đề là mình đang nói như thế nào đó Còn muốn cái mã kèo mà chính xác nhất á, là chỉ trong nhóm mới có những cái mã kèo đó Đó thì anh em nên liên hệ với mình đưa anh em vào nhóm để anh em đăng ký trang nè anh em chơi thêm được nhiều mã kèo nó hiệu quả hơn thì cũng sắp tới kết thúc mùa giải ngoại hạng Anh và La Liga hoặc là Serie A rồi thì trong thời gian anh em chờ khởi động lại mùa giải mới thì anh em à, chơi ngoài thì anh em không có biết được những mã kèo cỏ để anh em chơi thì anh em nên liên hệ qua cho mình để mình đưa anh em vào nhóm để anh em chơi thêm được những mã kèo cỏ thì cái tỷ lệ thắng nó sẽ cao hơn và anh em kiếm được lợi nhuận nhiều hơn thì video này cũng rất là nhiều rồi mình nói cũng nhất cổ họng quá rồi thì à, mình có chốt cho anh em là một cái mã kèo duy nhất trong cái trận của thằng Singapore này để anh em đầu tư đó là nằm sinh combo chấp 0.5 còn anh em nào mà muốn nhận được nhiều mã kèo chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc là cái Telegram kèo bóng vip 09 của mình để mình đưa anh em vào nhóm để anh em nhận được nhiều mã kèo chính xác hơn cách trận đấu khoảng tầm 15 đến 30 phút mới có mã kèo chính xác còn bây giờ cũng chỉ là nhận định trước trận đấu thì mình chỉ nhận định cho anh em biết cái sơ bộ và cái lịch sử của nó và anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Tele của mình đi thì Zalo của mình là 0937072613 hoặc là Tera kèo bóng vip 09 của mình à, thì thông tin của mình có để dưới phần bình luận anh em cứ nhắn vào phần bình luận sẽ thấy cái thông tin Zalo hoặc là cái tay lè của mình anh em cứ nhắn tin qua đó cho mình thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì anh em nào xem được video này thấy hay á mà trùng ý nghĩ của anh em thì anh em cứ lên cho mình một bình luận thoải mái và cho mình một lượt đăng ký kênh để anh em có thể nhận được những video sau sớm nhất của mình